Nguyên liệu thì đơn giản, mình sử dụng len miêu cốt tông cuộn 125g, sợi len của mình là mát ép và chữ đỏ, cuộn len là 125g ha. Sợi len này nó sẽ có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Kim móc ở đây thì mình dùng kim 3.5mm. Cái đầu kim của cái size kim này nè, khi mà mình so sánh với sợi len á, nó sẽ có cái độ dày dày hơn sợi len 1 phần 2. Khi đo vào nè, nó sẽ như thế này ha, giúp cho cái mũi móc của mình nó được mềm mại hơn ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len nè kim khâu len để khâu lại họa tiết hoặc là dấu len nè và một cái nút chặn như thế này các bạn có thể dùng nhiều loại nút chặn khác nhau bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút rồi từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 ta sẽ có được một đoạn của cái phần cổ túi rồi ha thì tiếp tục móc lên cho mình ba mũi móc xích nữa 1 2 và 3 thì ba mũi này ta sẽ tính là một mũi móc ha thì khi đã được một mũi móc rồi các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân thứ năm chân thứ tư và ta sẽ móc vào chân thứ ba của năm xích đầu tiên á móc vào chân thứ ba đó hai mũi kép đơn được hai mũi kép đơn rồi nè móc lên một mũi móc xích sau đó tiếp tục móc vào cái chân thứ ba đó hai mũi kép đơn nữa tức là cái chân thứ ba này mình sẽ có hai kép đơn một mũi xích và hai kép đơn ha ta được một họa tiết sò như thế này thì tiếp theo còn lại hai chân móc thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân thứ hai và móc vào cái chân thứ nhất tức là cái chân mũi xích đầu tiên á móc vào đó cho mình một mũi kép đơn ta sẽ có được một hàng móc như thế này tạo ra một họa tiết sò nằm chính giữa tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích 3 mũi này được tính là một mũi móc ha các bạn quay ngược đầu móc lại khi mình đã được một mũi vào đây rồi nè thì tiếp tục mình di chuyển kim đến chính giữa của cái họa tiết sò này tức là cái khoảng trống xích ở đây nè móc cho mình vào đó một họa tiết sò tương tự gồm hai kép một xích và hai kép ha đây vào khoảng trống này hai kép nè mũi kép đơn thứ hai nè sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục mũi kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư vào cùng cái khoảng trống đó có được họa tiết sò rồi lúc này ba cái mũi xích mà mình gây nên ở phía dưới nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái mũi xích sát cái mũi kép đơn cuối cùng ở đây móc vào đó một mũi kép đơn ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc thứ hai ha cũng tạo ra một họa tiết sò nằm chính giữa tiếp tục hàng kế tiếp móc lên ba mũi móc xích ta quay ngược đầu móc thì ba mũi xích này cũng tính là một mũi móc ha tiếp tục di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò này cũng móc cho mình một họa tiết sò tương tự gồm hai kép một xích và hai kép lên một xích nè và tiếp tục hai mũi kép nữa nè ta có được họa tiết sò như thế này rồi thì đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên ha tức là chân xích mà sát cái mũi kép cuối cùng á Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được tổng cộng là 19 hàng móc nha. Mỗi hàng móc cứ móc lên 3 mũi móc xích nè. Quay ngược đầu móc, móc vào chính giữa của họa tiết sò phía dưới, hai kép một xích hai kép. Mũi kép đơn thứ hai nè, sau đó lên một xích. Tiếp tục mũi kép đơn thứ ba, mũi kép đơn thứ tư. Sau đó đâm kim vào chân xích xác cái mũi kép đơn cuối cùng này móc vào đây một mũi kép đơn móc lên ba xích và làm tương tự ha thì sau khi mình đã móc được 19 cái họa tiết so tức là ta sẽ có 19 hàng móc rồi nè thì đến cái điểm kết thúc này ta nối hai đầu lại mình sẽ được ra một cái khoảng trống cho cái phần miệng túi móc lên một xích sau đó ta quay ngược đầu móc phải và mình sẽ tiến hành nẹp hai cái đầu lại với nhau ở đây mình có 5 mũi xích cây nên đầu tiên ha thì lúc này các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân của cái mũi kép đơn này móc vào cái chân thứ hai á đây bỏ qua chân này ha móc vào cái chân này đâm kim vào đây sau đó mình sẽ tiến hành đưa cái đầu còn lại lúc này mình có 5 mũi xích ha các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân xích đầu tiên nè đưa cho mình cái sợi len xuống dưới kim nha đây tức là cái sợi len nó sẽ nằm trong này móc vào đây một mũi dời tiếp tục chân của mũi kép đơn thứ hai của họa tiết soi phía trên với cái chân của mũi xích mà mình bỏ qua ở phía dưới nè móc vào đây một mũi dời ha khoảng trống xích của cái họa tiết sò này các bạn có thể đâm kim vào khoảng trống cũng được hoặc đâm kim vào chân của mũi xích ha đâm kim vào đây rồi đồng thời đâm kim vào cái chân móc mà mình móc cái họa tiết sò của cái cạnh đầu tiên móc vào đây một mũi dời nè còn lại hai chân kép đơn này thì mình cũng làm cho hai cái chân còn lại ha chân kép đơn cuối cùng nè và cái chân của mũi xích thứ năm đâm kim vào đây móc một mũi dời nè như vậy là ta sẽ nẹp lại với năm chân móc ha mặt này nó tạo ra một cái đường g mặt bên trong sẽ đẹp hơn nè nên các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó ta sẽ quay ngược đầu móc và lộn cái phần ờ, cổ lại lúc này để ý mình sẽ có các cái khoảng trống của mũi kép đơn và ba mũi xích nè ta sẽ có những cái khoảng trống như thế này thì mình sẽ móc vào các cái khoảng trống đó ha các bạn sẽ dời cho mình vào cái khoảng trống đầu tiên đây là khoảng trống đầu tiên ha dời cho mình vào đó một mũi dời sau đó từ đây mình sẽ móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 3 mũi này được tính là một mũi ha các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống đó hai mũi kép đơn như vậy là ở đây mình sẽ có tổng cộng là 3 mũi nè được 3 mũi rồi móc lên hai mũi móc xích và ta cũng tiếp tục đâm kim vào khoảng trống đó móc vào 3 mũi kép đơn như vậy là ta sẽ có được một họa tiết so với 6 mũi như thế này thì tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó ta sẽ bỏ qua cái khoảng trống kế bên móc vào khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn móc lên một xích bỏ qua khoảng trống thứ tư móc vào khoảng trống thứ năm năm mũi kép đơn liên tiếp ha một nè mũi kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm được 5 mũi vào khoảng trống thứ năm rồi tiếp tục các bạn sẽ bỏ qua cho mình khoảng trống thứ sáu móc vào khoảng trống thứ bảy năm mũi kép đơn hai nè kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm đây thì lúc này mình đã có được 5 mũi kép đơn rồi các bạn sẽ làm ngược lại cho mình giống như cái đoạn này ha tức là ta sẽ gây nên một xích nè bỏ qua khoảng trống thứ 8 móc vào khoảng trống thứ 9 một mũi móc đơn lên một xích bỏ qua khoảng trống thứ 10 và móc vào khoảng trống thứ 11 một họa tiết sò gồm 3 kép 2 xích và 3 kép 3 rồi nè tiếp tục lên 2 nè sau đó tiếp tục là 3 kép đơn 2 nè và 3 cái cụm mà có 10 mũi kép đơn vào hai cái khoảng trống này nó sẽ là một mặt ha thì các bạn sẽ tiếp tục móc lên một xích bỏ qua khoảng trống kế tiếp móc vào khoảng trống tiếp theo là một mũi móc đơn lên một xích và lặp lại cho mình bỏ qua khoảng trống kế bên móc vào khoảng trống kế tiếp 5 kép đơn 2 3 4 và 5 được 5 mũi rồi tiếp tục bỏ qua khoảng trống kế bên móc vào khoảng trống kế tiếp 5 mũi liên tiếp kép đơn thứ hai nè kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm tiếp tục móc lên một xích bỏ qua khoảng trống kế bên móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi móc đơn và lên một xích đến cái khoảng trống cuối cùng nè giúp cho cái phần miệng túi của mình nó không có bị quá rộng thì lúc này mình không còn khoảng trống nữa các bạn sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên móc vào một mũi dời ta hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên cho phần thân túi đây là họa tiết sò ba nè nó sẽ nằm bên hông và họa tiết sò ba này cũng nằm bên hông ha đây và cái họa tiết 10 mũi này nó nằm ở phía trước tạo ra cái họa tiết giọt nước nè hay là họa tiết trái dâu cũng được thì tiếp tục đến cái hàng móc kế tiếp nè các bạn sẽ dời kim cho mình vào chính giữa của họa tiết sò đầu tiên này tức là ta sẽ đâm kim vào chân kép đơn kế bên nè móc một mũi dời sau đó tiếp tục chân kép đơn kế tiếp cũng móc một mũi dời vào đó và mình cũng tiếp tục đâm kim vào khoảng trống chính giữa của họa tiết sò này và cũng móc vào cái khoảng trống đó một mũi dời như vậy là ta đã đưa được mũi móc vào chính giữa của họa tiết sò từ đây móc lên 3 mũi móc xích và móc cho mình một họa tiết sò tương tự như phía dưới ha 3 mũi được tính là một mũi rồi nè thì tiếp tục móc tiếp hai mũi kép đơn ta sẽ có được 3 mũi ha móc lên hai mũi móc xích và tiếp tục móc 3 mũi kép đơn nữa thì như vậy là mình sẽ có được họa tiết sò 3 kép hai xích và 3 kép nè từ đây móc tiếp lên 3 mũi móc xích đoạn này thì các bạn cũng có thể móc hai hoặc là 3 mũi ha ở đây mình sẽ gây nên 3 mũi sau đó mình sẽ di chuyển kim đến 10 cái mũi mà mình tạo ra ở hai cái khoảng trống này nè 10 mũi kép đơn liên tiếp á thì tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân của mũi kép đơn đầu tiên ở cụm đầu tiên này móc vào đó một mũi móc đơn từ đây móc lên hai mũi móc xích tiếp tục chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn lên hai mũi móc xích chân thứ ba cũng móc một mũi móc đơn tiếp tục lên hai xích và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại ha cho đến khi mình được hết tất cả là 10 chân này lên hai xích nè chân thứ năm một mũi móc đơn lên hai xích chân thứ sáu một mũi móc đơn tiếp tục hai xích chân thứ bảy hai xích chân thứ 8 một mũi móc đơn hai xích chân thứ 9 một mũi móc đơn và hai xích chân thứ 10 một mũi móc đơn như vậy là ở đoạn này 10 mũi kép đơn ta tạo ra được 10 mũi móc đơn ha tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích và mình sẽ lặp lại cái họa tiết sò này với cái cạnh bên này lên 3 xích nè sau đó móc vào chính giữa của họa tiết sò này một họa tiết sò gồm 3 kép 2 xích và 3 kép 3 kép nè tiếp tục lên hai mũi xích và 3 kép tiếp theo vào cùng một khoảng trống nha ta tạo ra được cái phần thân hông thứ hai nè hai bên thân hông sẽ là họa tiết ba kép hai xích ba kép và hai thân ở phía trước sau nè nó sẽ có cái cụm như thế này thì tiếp theo nè các bạn gây nên cho mình ba mũi móc xích sau đó mình sẽ móc vào 10 cái mũi kép đơn này 3 xích đây lần lượt móc vào 10 chân này mỗi chân là một mũi móc đơn và nó sẽ cách nhau là hai mũi xích móc cho đến hết khi đã móc cho đến hết rồi nè thì cuối cùng các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi móc xích sau đó ta đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi xích gây nên đầu tiên móc vào đây một mũi dời tiếp theo là các bạn sẽ móc cho mình dời cái mũi móc vào khoảng trống này thì làm tương tự giống như các cái hàng móc bên trên ha ta lần lượt đâm kim vào các cái chân của mũi kép đơn móc lần lượt các cái mũi dời vào khoảng trống này luôn ha Đưa kim được vào chính giữa của họa tiết sò rồi tiếp tục móc lên 3 xích và làm tương tự cho mình một họa tiết sò giống như cái hàng phía dưới. Hai kép đơn đầu tiên vào cùng một khoảng trống. Móc lên hai mũi xích. Tiếp tục 3 mũi kép đơn. Tức là họa tiết sò đầu tiên mình đều làm tương tự như vậy ha. 3 xích sau đó hai kép, sau đó là hai xích và ba kép. Ta sẽ được một cụm sò như thế này thì các cái hàng móc kế tiếp phía dưới các bạn cũng làm tương tự cho mình nha lên 3 mũi xích nè mình sẽ có được cụm đầu tiên như thế này tiếp theo đến 10 mũi móc đơn tạo ra cho mình chính cái khoảng trống đây chính cái khoảng trống là gây nên hai xích nè ta có khoảng trống đầu tiên nè 2 3 4 5 6 7 8 và 9 10 mũi móc đơn tạo ra chính khoảng trống thì chính khoảng trống này các bạn sẽ móc cho mình mỗi khoảng trống là một mũi móc đơn và cũng cách nhau là hai mũi xích khoảng trống đầu tiên nè móc một mũi móc đơn gây nên hai xích tiếp tục khoảng trống thứ hai một mũi móc đơn lên hai xích khoảng trống thứ ba hai xích và làm tương tự cho đến hết khoảng trống thứ tư nè một mũi móc đơn hai xích khoảng thứ năm hai xích khoảng trống thứ sáu một mũi móc đơn nè hai xích khoảng trống thứ bảy lên hai xích khoảng trống thứ 8 hai xích và khoảng trống thứ chín một mũi móc đơn như vậy là ta sẽ có được chín mũi móc đơn vào chín khoảng trống tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích thì lúc này các bạn cũng thấy cái phần thân hông còn lại nó cũng tương tự như thân hông đầu tiên ta có họa tiết sò nằm chính giữa nè thì tất cả các cái hàng móc tiếp theo mình cũng làm tương tự ha lên 3 xích rồi móc vào khoảng trống của họa tiết sò một họa tiết sò 3 kép 2 xích và 3 kép 3 kép nè lên 2 xích nè và 3 kép được cái họa tiết sò này rồi tiếp tục móc lên 3 mũi xích đây tất cả các cái hàng móc đều làm tương tự như vậy và lúc này bên cạnh này mình cũng có như vậy nè chính khoảng trống thì móc mũi khoảng trống là một mũi móc đơn và cách nhau là hai xích sau đó các bạn tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa thì lúc này cái hàng móc của mình nè chính mũi móc đơn sẽ tạo ra 8 khoảng trống đây 8 khoảng trống thì 8 khoảng trống này mỗi khoảng trống cũng móc một mũi móc đơn và cách nhau là hai xích ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy tức là mỗi hàng móc nó sẽ bị mất đi một mũi móc đơn ha các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi mình còn lại một khoảng trống cuối cùng như vậy là hàng móc cuối cùng của mình sẽ còn lại một khoảng trống nè ta sẽ tạo ra được họa tiết giọt nước hay là họa tiết trái dâu như thế này thì đến cái hàng cuối cùng cũng móc cho mình một họa tiết so tương tự nhưng mà khác với các hàng móc bên trên mình chỉ móc lên một mũi móc xích thôi sau đó mình sẽ đâm kim vào khoảng trống cuối cùng còn lại của cái hàng móc này móc vào một mũi móc đơn tiếp tục móc lên một mũi móc xích thay vì là ba mũi ha móc vào cái họa tiết sò này ba kép hai xích và ba kép mũi kép thứ hai nè mũi kép đơn thứ ba móc lên hai mũi xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa ta hoàn tất được cái họa tiết sò này rồi này thì tiếp tục tương tự móc lên một xích thôi sau đó móc vào cái khoảng trống cuối cùng của cái mặt còn lại móc vào đó một mũi móc đơn móc lên một xích và mình sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên ha móc một mũi dời móc lên một xích sau đó kéo và cắt len lưu ý khi cắt len các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng kim khâu mình giấu len nhé kéo cái đoạn len này ra nè sau đó sử dụng kim khâu xỏ sợi len này vào trong kim khâu để khâu lại thì để ý cho mình cái chân mình kết thúc là cái chân đầu tiên của cái họa tiết sò thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân xích thứ ba đó với cái chân móc của mũi kép đơn đối diện nó sẽ song song với nhau như thế này khâu lại nè lần lượt khâu cho mình hai chân móc tương ứng với nhau ha khi khâu á, thì các bạn nhớ siết cho mình sợi len cho cái mũi móc của mình nó được ờ, gắn chặt lại ha đến cái đoạn xích này nè hai mũi xích này thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào hai chân xích luôn mình đâm kim vào chân móc chứ không đâm kim vào khoảng trống ha cho mũi móc của mình nó được đẹp hơn tiếp tục này còn lại ba cái chân móc này thì cũng làm tương tự chân cuối cùng khâu hoàn tất rồi thì mình cũng tiếp tục sử dụng cái kim khâu này mình sẽ giấu cái sợi len này vào trong mũi móc các bạn có thể xỏ cho mình cái sợi len này qua các cái đường móc ha đây vào cái đường móc của cái họa tiết sò này nè mình đâm kim một đoạn thôi sau đó các bạn sẽ tiếp tục đâm kim ngược lại cứ giấu tạo một cái đường gờ như vậy thì cái sợi len của mình nó sẽ khó bị bung ha sau đó cắt len nè ta sẽ hoàn tất được cái phần thân túi với họa tiết giọt nước hay là họa tiết trái dâu như thế này thì bây giờ mình sẽ móc cái phần miệng các bạn sẽ tạo cho mình một nút kéo sợi len dài nè khi có được một nút rồi mình sẽ đâm kim vào cái phần miệng túi các bạn đâm kim cho mình vào cái chân xích mà mình nối ở đây nè chân xích đầu tiên ha sau đó kéo cái nút vừa tạo qua chân móc từ đây mình sẽ móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 3 mũi này được tính là một mũi móc tiếp tục móc lên hai mũi để tạo khoảng trống nè tức là ta sẽ gây nên 5 mũi ha lúc này các bạn để ý ta có khoảng trống sau đó đến chân móc rồi là khoảng trống đến chân móc nè thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc nằm chính giữa móc vào mũi kép đơn lên hai mũi xích để tạo khoảng cách tiếp tục chân móc kế tiếp là chính giữa của hai khoảng trống á, móc vào tiếp mũi kép đơn ta tạo ra được những cái khoảng trống như thế này ha thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết nè móc vào từng cái chân móc nằm chính giữa của hai khoảng trống một mũi kép đơn lên hai xích khi móc được đến hết rồi này ta sẽ tạo ra được cái khoảng trống như thế này thì kết thúc lên hai xích sau đó đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của năm mũi gây nên nè móc vào đó một mũi dời các bạn sẽ tiếp tục dời cho mình kim vào khoảng trống đầu tiên mà mình tạo ở đây móc lên 3 mũi móc xích đâm kim vào khoảng trống đó móc một mũi kép đơn lên một xích và tiếp tục hai mũi kép đơn để mình tạo ra được một họa tiết sò hai kép một xích và hai kép kết thúc họa tiết sò đầu tiên đâm kim vào khoảng trống kế bên móc một mũi móc đơn khoảng trống kế tiếp móc họa tiết sò hai kép một xích và hai kép một xích nè hai kép nè sau đó tiếp tục móc vào khoảng trống kế bên một mũi móc đơn đã tạo ra được các cái họa tiết như thế này các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết khoảng trống này móc họa tiết sò hai kép một xích và hai kép khoảng trống kế bên một mũi móc đơn và móc tương tự cho đến hết khi mình đã móc đến hết rồi nè lúc này còn hai khoảng trống thì nó sẽ không có đủ khoảng để mình tạo giống như cái họa tiết bên này thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân của mũi kép đơn nằm chính giữa hai khoảng này móc vào đó một mũi móc đơn sau đó ta đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi này móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc cái phần viền từ đây để không phải giấu lên nhiều các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân của cái mũi xích ở ba mũi xích gây nên phía dưới nè cái chân của mũi xích kế bên móc vào đó một mũi dời tiếp tục dời kim xuống cái chân móc mà ta móc ba mũi xích đó đây tức là cái chân móc của cái thân này ha móc một mũi dời nè và cuối cùng đâm kim vào cái khoảng trống nằm chính giữa ở phía sau cái khoảng trống này nó sẽ là cái khoảng trống nằm thẳng hàng với cái phần thân hông tức là họa tiết sò này nè thẳng lên như thế này ha thì đâm kim vào cái khoảng trống này móc vào một mũi dời từ đây mình sẽ tạo cái sợi dây thì để tạo sợi dây kéo cho mình cái nút này dài ra một tí nè sau đó mình sẽ tháo kim ra đưa kim ra phía sau luôn để kéo cái nút này vào trong đây thì lúc này cái mũi móc với cái sợi len nó sẽ nằm một hướng móc lên cho mình một sợi dây móc xích vừa đủ để mình có thể đeo vào tay hoặc là đeo chéo tùy vào sở thích của mỗi người ha Thế đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 90 mũi móc xích khi đã có được một sợi dây dài như thế này rồi các bạn sẽ tiến hành kéo dài cái mũi móc sau đó mình cắt len cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ha từ đây mình sẽ tiến hành xỏ cái sợi len này các bạn sẽ luồn cho mình vào các cái khoảng mà mình tạo ở đây nè mình luồn xen kẽ vào các cái thân chân móc ha vào các cái khoảng nè luồn trên luồn dưới nè các bạn sẽ luồn tương tự cho mình cho đến hết để mình tạo cái sợi dây rút nha sau khi đã luồn hoàn tất được cái sợi dây ta sẽ có được một cái đoạn gút cho cái phần miệng túi của mình nó nhỏ lại nè cái đầu dây mà mình vừa luồn ở đây nè các bạn sẽ tiếp tục đâm kim cho mình vào cái thân chân móc của ba mũi xích gây nên đầu tiên của cái phần tạo khoảng trống á móc vào cái chân đó sau đó mình sẽ kéo cái đoạn này các bạn sẽ kéo sát cái mũi xích cuối cùng nha kéo qua cái nút này sau đó mình sẽ móc lên một mũi móc xích kéo cái sợi len ra nè mình sẽ cố định lại cái đầu còn lại và mình sẽ sử dụng kim khâu xỏ cái sợi len này vào trong kim khâu để dễ dàng cho việc giấu len ha các bạn sẽ giấu cho mình lần lượt vào các cái chân móc mà mình có ở đây nè mình cũng giấu tương tự như cái đoạn giấu len ban đầu ha ở cái phần à, đáy của túi á ta có thể giấu sợi len dài thêm một chút để sợi len của mình nó không có bị tuột ha đây là cái đoạn mà mình bắt đầu nè các bạn sẽ giống cho mình với cái à, đối diện sau đó mình kéo cái đoạn phần đối diện ra đối diện tức là cái phần bên hông còn lại ha ta sẽ có được cái phần thân túi như thế này sử dụng cho mình một đầu kim nhỏ vừa với cái khoảng trống mình có được ở nút nè để mình luồn kim vào đây sau đó mình sẽ kéo cái đoạn dây này qua cái khoảng trống của nút guốc lại nè các bạn có thể bỏ phụ kiện vào bên trong sau đó mình sẽ guốc cái nút lại để mình khóa cái phần miệng túi lại ha những bạn nào mà muốn bỏ cái họa tiết nhỏ vào trong túi này thì mình có thể khâu một lớp lót bên trong để cái phụ kiện của mình nó không bị rơi ra ngoài ha sử dụng thì kéo cái nút này ra nè sau đó mở miệng túi ra khâu lót vào bên trong ha không dùng nữa thì mình sẽ kéo guốc lại để mình khóa phần miệng túi ta cũng có thể thay đổi màu hoặc là phối những cái họa tiết dây đeo khác nhau tùy thuộc vào cách mà các bạn sử dụng như vậy là ta sẽ hoàn tất được một mẫu túi với họa tiết giọt nước hay là họa tiết trái dâu xinh xắn như thế này khi thực hiện mà có điểm nào không hiểu thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn thành công